Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki, Y and K Avenger Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem Đây cái bố này á, là cái bố mà mình xài từ xưa đến nay Thì nó rất là tốt nha Lúc mình mua, à, mình mua cách đây cỡ khoảng 8 năm rồi đó sai 8 năm rồi rất là tốt dành cho xe xăng này có thể đê được tới à, động cơ 8 máy này cả máy dâu nữa thì các bạn gắn vào nhờ mà có ai cứu hộ á thì mình tự cứu hộ mình được đó rất là quan trọng luôn cơ hội cuối cùng <laughs> để đề thử coi nó còn nổ không nhưng mà mình vẫn quyết định mua cái này để thay thế rồi nhưng mà mình cho các bạn xem cái sự khác biệt giữa cái này và cái mới xem là như thế nào nhá cái này vẫn rất là tốt cho xe bình thường xe máy xăng đó đây mình coi có cái giấy đây là quảng cáo này nè nó quảng cáo rõ ràng nhá là có thể đề được cho xe 8 máy xăng và dầu xăng và dầu nhá đó thì uh, nó hoạt động rất là dễ đỏ là cực dương rồi đen qua cực âm chưa yeah. cái này á, nó có cái bộ bảo vệ nếu mà các bạn gắn sai á thì nó sẽ báo chứ cũng không sao sao hết nhưng mà tốt nhất là nên cẩn thận không nên không nên gắn sai rồi bây giờ mở cái này lên nha đó các bạn thấy chưa gắn vào cái cục sạc đây gắn vào bình đây không nổi ok bây giờ mình cho thêm một cơ hội nữa rồi thấy không thì cái bộ này á là của cái hàng Noco thì trong những cái dòng mà mình gọi là portable á là có thể nhỏ gọn để mà để trên xe được á thì cái này là cái mạnh nhất là có một cái bự hơn cái này nữa nhưng mà cái size của nó là bằng cái hộp này đó thì mình cảm thấy không thích hợp với xe của mình thì mình chỉ mua cái này thôi mình còn chưa sạc nữa đúng ra là phải sạc nha thì mình chưa sạc nữa thì bây giờ nói chung là không có gì sắp xếp hết mở ra pin ở trong đó có bao nhiêu thì thử đê liền nếu không được thì mình sẽ phải đi sạc cái này để mà đê xe ok rồi bây giờ mở cho mọi người xem nhá hôm qua mình về cũng hào hức lắm muốn mở ra xem lắm nhưng mà để dành để mở cho mọi người xem đây đây là cái hộp ở trong của nó này đó nhìn là đẹp chưa quá đẹp luôn đây này nó đã rất, giúp cho mình rất là nhiều thoát khỏi những cái lần mà nằm đường rồi và giúp cho người khác đi đường cũng rất là nhiều lần đó có những lần mình giúp người ta ở trong uh, car park á à, người ta bị hết pin tại nhiều khi uh, mấy xe cũ á người ta bị quên thì uh, người ta đi ăn xong rồi về đề hoài không nổ được thì mình đi ăn xong rồi về gặp người ta ở car park cứ cố gắng kiếm người mà ít, ít người có thể dừng lại để mà giúp các bạn khi ở trong cái car park ở trên thành phố mà ai cũng muốn đi về nữa thì mình lấy cái này ra mình đề cho người ta mua cái này này để phòng ngừa là cái vấn đề là nhờ ai đó đi cùng đoàn với mình hoặc là người trên đường mà bị hết pin hoặc sau đó người ta không có đê xe được do vấn đề hết pin thì mình vẫn có thể là lấy cái này ra giúp người ta một cách an toàn được chứ mình không phải là đấu đầu xe mình lại với xe người ta hoặc là những cái vị trí nào đó mình không thể chạy xe mình tới để mà giúp người ta để kéo dây từ bình điền của mình qua xe người ta được thì cái này rất là tiện rồi bây giờ mình sẽ mở hộp cái này cho mọi người xem Trời ơi. Ừ. Mở ra này Nhìn hộp mê quá Trời Đáng Đông tiền bạc gạo Đáng Đông tiền bạc gạo Đúng chưa? Nhìn nó rất là đẹp Đó nếu mà ai muốn à, mua cái này thì mình nghĩ là các bạn nên tìm hiểu đấy bây giờ á mình thử mở lên này à mình còn một vạch một vạch không nghĩ là nó đê được nhưng mà thôi cho là thử sức tại vì một vạch là rất là thấp tại vì cái này pin mà pin lớn mà cho nên là đem đi vận chuyển thì à, mình không nghĩ là người ta sẽ để nhiều pin đâu ok và bây giờ mình sẽ thử cho mọi người xem như thế nào <laughs> Rồi, nó đang bảo cái pin à, hiện tại cái pin xe của mình á, là đang 12V. Đó. Rồi, bây giờ mình thử đê cho mọi người xem nhá. Trời ơi Đó. Mọi người thấy đỉnh táo không Cái bình mình mua về Mình chưa kịp sạc nữa Đó mọi người thấy hợp lý không Thì cái này mình mới mua vừa khui hộp cho mọi người xem luôn Thì cái pin ở trong cái, cái, cái bình này á Là có được một vạch thôi nó Sắp cạn kiệt rồi Vì cái lý do là vận chuyển Đó Còn cái này á Cái này hôm trước mình mới sạc này bốn vạch đây Mà nó không nổ được là lý do không phải cái này không tốt mà là nó không thích hợp với những cái xe máy dầu bự như thế này đó cho nên mình mới review và mình mua được cái này thì bây giờ hôm nay là đúng là quá hợp lý để mình mà thử mình review cho mọi người xem luôn rất là tốt mình rất là thích cái này luôn và nhìn nó rất là chắc chắn mọi người ạ rất là chắc chắn luôn rất là happy đó thì đó thì à, mình làm cái video review làm như thế này thôi để cho mọi người xem rất là hữu ích mọi người nên mua một cái để phòng trên xe Xin chào tất cả mọi người Thì hôm trước á, mình đã review cái sản phẩm này cho mọi người xem rồi Cái này á, là cái cái chấm start cho cái xe Đó, nó rất là mạnh Đó, nhưng mà khi mà mình uh, unbox á Thì uh, trong cái hộp đấy là chỉ có cái này thôi Và một cái dây sạc uh, à, USB Để sạc cho cái cục này Và nếu mà các bạn sạc cái USB để mà đầy cái này á, là hơn 40 tiếng hình như là vậy nhưng mà khoảng khoảng cỡ đó thì mình cần phải mua thêm một số accessory khác đó nó mắc nhưng mà nó không đi kèm accessory để bắt buộc mình mua thêm đó thì đây mình đã mua được cái cục sạc để gắn vào tường sạc nhanh hơn cái này tới 56W ờ, lận nó rất là mạnh à, mình nhớ không nhầm thì sạc đây cái này cỡ khoảng 2 tiếng thôi đó thì kiếm thời gian có một cái này này cái này rất là đặc biệt này cái này mình cũng vừa mới biết khi mà mình à, tìm hiểu trên mạng luôn á là đây là trong này có cái dây mình sẽ gắn vào cái này và cái dây này á thì mình gắn vào trong xe của mình gắn ở đâu á thì mình sẽ chỉ cho mọi người xem chút nữa lúc mà mình mở hộp thì cái chức năng của cái dây này là khi mà các bạn à, thái binh á thì các bạn nối cái dây này vào cục này và nối vào xe thì cái pin này nó sẽ tiếp điện trong xe giúp cho xe vẫn có nguồn điện để mà các cái bộ nhớ ví dụ như là uh, ờ, map này uh, đồng hồ này rồi những cái setting mà uh, lựa chọn ở trên xe của các bạn đó, nó sẽ không bị mất đó cái đó rất là hữu ích uh, mình chưa chưa chưa bao giờ biết có cái này luôn đó nhưng mà máy mình uh, lúc research á, mình mua đồ mình hay tìm hiểu thông tin thì máy là mình biết được cái này và mua kịp thời tại vì xe mình hiện tại là cái bình điện nó cũ lắm rồi nó cần phải thay mà có cái này thì rất là tiền cho mình chứ nếu mà mình không biết cái này á mình thay bình như bình thường thì lúc mà thay bình xong mình phải ngồi xe tập lại tất tần tật mọi thứ trên xe theo như cũ á thì nó rất mất mình cỡ khoảng nếu mà nhanh á là khoảng cỡ mất một tiếng những cái xe tinh mà mình đã làm trên xe đó thì cái điều đó là không ai mong muốn hết à, nếu mà không muốn điều đó xảy ra thì các bạn phải kẹp cái bình điện này vào những cái dây mà dây của của của của của xe á. thì như vậy rất là nguy hiểm mình không recommend uh, cái điều đó thì có cái này thì rất là an toàn an toàn tuyệt đối luôn rất là hay đây rồi còn cái hộp này á là cái hộp uh, vỏ để bỏ cái này vào để cho nó cho nó mới nó không bị xước đó, mình xài đồ thì mình rất là kỳ mình không muốn đồ mình bị sửa hoặc là là nhìn nó nhánh cũ cho nên là giữ gìn được bao nhiêu thì mình sẽ cố gắng giữ gìn uh, thật tốt với đồ nó đỡ thất lạc với nó gọn gàng hơn đó đây ví dụ như cái này là cái cũ của mình thì nó đi kèm với cái bao này thôi thì tất tần tật những đồ trong này á mình để vào đây rất là gọn đó và cái bộ của mình á nó cũ rồi nhưng mà nhìn nó không kiểu bị bối nhách mình xài đồ mình ghét nó bị bôi nhách lắm nó không có đẹp mắt thâm mì ok bây giờ mình sẽ mở à, từng thứ cho các à, bạn xem nhá đầu tiên thì mình sẽ mở cái hộp nhìn cái hộp ở trên hình thì nó rất là đẹp và nhìn có nhiều ngăn gọn gàng không biết ở ngoài thì như thế nào <clears throat> hộp này thì khá to cho nên là nếu mà mua thì các bạn nên cân nhắc là có phù hợp để mua hay không nhưng mà mình thì mình đã ước lượng được rồi cho nên là vẫn phải mua đây, bỏ cái này lên đây đó nhìn các bạn nhìn thấy cái hộp này xinh xo không đó, rất là đẹp luôn mình rất là thích dây kẹo cũng chất lượng nữa đó và wow quá đẹp đấy thì cái chấm start nó sẽ nằm ở đây trong này á, là cái ngăn để đựng giấy này đựng các uh, accessory hai ngăn này rất là tiện đấy bây giờ mình thử để thử vào thử xem nhá wow quá vừa vặn quá đẹp luôn đó rồi ba những cái accessory thì để vào đây là quá gòn luôn lúc nào cần hay là muốn giúp đỡ ai á chỉ cần xách những cái hộp này đi quá tiền luôn rồi bây giờ à, mình sẽ mở cái này cho mọi người xem rồi bây giờ mình sẽ mở cái hộp ờ, sạc điện này cho mọi người xem Đây Đó, đây là cái hộp của nó Trong này có cục sạc này Đó, cục sạc là thiết kế cũng đẹp lắm Kiểu như là cái vỏ lúc này vậy Đấy Thì cái này sẽ gắm vào cái chấm start lúc này này Rồi đây nó cho rất là nhiều thể loại dây của tất cả các nước luôn à, Úc có, Mỹ có, Việt Nam tất tần tật luôn á bốn thể loại à, rất là tiện mình thì mình xài một cái này thôi đấy nhưng mà nó mình mua riêng mà nó cho đầy đủ dây giờ như thế này thì rất là tiện chứ mình tưởng à, chỉ cho ở úc thôi thì cũng hơi mắc <laughs> đây xong đó thì à, còn cái cuối cùng đây cái này là cái quan trọng lúc này mình muốn nói với các bạn này đấy cái này là gọi là setting keeper cái dây này đó là để là lưu lại những cái bộ nhớ ở trong xe khi mà các bạn thay bình điện mà cái hàng này nó làm cả cái cái mấy cái dây này kiểu màu mình cũng thích nữa đen đỏ ừ. đấy thì cục này á cái này á để mình mở cái hộp này mình chỉ cho các bạn luôn ở đây nó có cái cổng là output này đó thì mình sẽ mở cái này ra mình gắn cái đầu dây này vào đây Được chưa đó rồi á trước khi các bạn thay bình điện tháo bình điện ra thì gắn cái cái cái cổng này này vào cái cái cổng mà à, người ta hay gắn cái máy đọc lồi á mỗi xe mỗi khác thì các bạn sẽ google sẽ thấy ra đó gắn cái này vào xong mở cái này on lên là được và cái này còn đặc biệt là có cái cái cầu chi ở đây này thì các bạn sẽ sợ là bị gì hết á đó. đó cầu chi ở trong này trong này có cái cầu chi là 10 em đó cho nên là không sợ gì hết rất là an toàn luôn ok rồi mình review cái sản phẩm này à, tới đây thôi mọi người xem video nếu thấy hay thì nhớ like share và comment ủng hộ cho tụi mình với nha xin chào mọi người tạm biệt mọi người hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo